Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem like cũng như là xem video vui vẻ em ơi. Và hiện tại 180 anh em đang ngồi ở đây đang chờ Khải lên cây vũ khí và phát sáng vũ khí nó ra sao và như thế nào. Thì anh em cùng chờ đợi xem thử như thế nào và ra sao nha em ơi. Khải thì Khải đang mong muốn nó ra sao mà màu đỏ cho nó đẹp nè. Và hiện tại như phát sáng thì à, tốn ờ, như Khải có tìm hiểu sơ qua cũng nhiều server thì nó khá tương đối giống nhau. Đó là năm cục đá phát sáng. Vừa rồi thì Khải đã mua năm cục đá phát sáng này thì tương đối khoảng năm kim. Đó. À một lần phát sáng thì tương đối còn hơn 700 à, nghìn nha nào, đó nem cũng đã phát sáng đó rồi 3.000 xu 3.000 xu rồi với lại một ca vạn đó một ca vạn và lại à, ba viên thị tinh khắp mông đó đây tinh khắp mông rồi bây giờ khải vô nè em ơi thì à, phát sáng thì nó ở ngay chỗ thành hòn kim tôn giả thôi nè vô à, đây ta muốn phát sáng vũ khí đó <clears throat> <coughs> ta đã đồng ký và đồng ý phát sáng ok trước khi phát sáng động cái đao này nè anh em khả năng cũng phát sáng cái đao nữa với lại cho anh em xem sơ qua lại tổng xếp đồ cả thì nó cũng không thay đổi gì mới nữa đó cái đao tóc 30 độc sắc <clears throat> cái nón độc sắc đâu quên cái nón kháng lôi 27 dây chuyền chón áo phục hồi bao tay chón hiện tại thì khải vẫn là chón 60 thôi nè đó không gì thay đổi chón 60 thôi rồi 540 và làm chậm 40 thì được làm chậm 80. Khải khó thay đổi ở đôi giày nè Hôm trước thì Khải mang làm chậm 40 dòng 1 Và không có sinh lực Sinh lực có 8 điểm thôi Và đôi giày đó là Khải đang vứt cho con Thiếu Lâm mang này. Khải mới mua đôi giày này Khải đưa cho anh Chính mang xem được 89, 87 sinh lực khá đẹp <coughs> Phát sáng thì nó không có gì thay đổi cả quan Nguyễn ơi Nó chỉ thay đổi cái ngoại trang của mình là nó phát sáng Nó rực rực sáng lên thôi nè Thì nó gọi là nó giống kiểu giống như là một cái cây hồng kim môn phái thôi Đó cái nhẫn kim sức mạnh Nhẫn kim sức mạnh sinh lực lực đó rồi ngọc bội sinh lực lực đó như cũ chỉ có thay đổi là cái nón cái nón là lùm kháng lôi cao và đôi giày thì uh, sinh lực cao lên một chút đó. <clears throat> ta muốn mài vũ khí chứ tông kim mẹ quá rồi hợp lý luôn anh tiến lê nói chung là nhiều khi ờ, đánh tông kim bữa giờ cũng hôm qua thì được top 6 hôm nay thì đánh không được đây mà hôm nay hả đánh được rồi hôm nay giả xui đi hôm nay giả xui mình đi uh, mè rèn rèn cái đao lại cho nó mẹ đau quá nè mày rồi ta muốn phát sáng vũ khí <clears throat> lấy cái đao ra nói mình chưa lấy Ôi chà Trước khi phát sáng vũ khí phải tốn trăm xu mở khó này mà Từ từ được Khải mở khó nè Mở khá nhanh cái vũ khí Mở khó cái vũ khí 100 xu nè Mở khó nhanh 100 xu Đỡ quang đó, anh em hỗ trợ mở khó nhanh nha Anh em lưu ý nha Cái hủy á, thì anh em là mất cái đau luôn nè Hủy trang bị khó là mất đau luôn nha Còn anh em phải kích vô dân Hỗ trợ mở khó bảo hiểm nhanh Kích vô Rồi Tiến hành mở khó nhanh Rồi trăm xu Trời ơi 30 ô ô trống nữa chứ Ô xanh Dọn rừng 30 ô trống nữa đâu Đây 30 ô trống nữa đâu đây Ui chốt tiền mình quá trời Rồi 30 <coughs> ô trống <coughs> hỗ trợ một khả nhanh anh em lưu ý này cái vấn đề này nhiều người hủy rằng mất đồ này nọ mất cái vũ khí luôn adder không hỗ trợ là đâu nha anh em cái này là tự mình làm thôi hỗ trợ mà mở khấu hiểm nhanh kịch vô rồi tiến hành mở khóa nhanh rồi, chấm xu cố gắng cái màu đỏ cho này ơi mở khó thành công đó sau khi mở khó xong rồi cái cây vũ khí khải sẽ không còn khó nữa rồi vô việc thôi vào việc thôi kêu tôi giả ta muốn phát sáng vũ khí ta đọc tìm hiểu phát sáng <clears throat> Rồi Bỏ cái vũ khí vô nè Như là bỏ đá phát sáng vô luôn <coughs> Còn nếu bỏ không được Thì tí nữa mình sẽ bỏ lăn ngồi Cho màu đỏ Xanh Lam Ba cao su Một <coughs> Ba cao su thành công biết màu gì anh em ơi sơn đau sơn đau cho nó đau lên màu anh em ơi <clears throat> à, hôm nay tống kim vui ạ ờ vui và chướng nè rồi giống màu gì đây biết màu gì đấy màu gì đây, ôi ôi màu đỏ luôn ôi rồi màu tím nè đậu xanh từ màu đỏ chứ màu này màu tím là nam ủa nhưng màu tím này cũng đúng không được màu đỏ mới đúng nè màu tím thì cũng được hình ra màu màu mọc là xấu lắm nè màu mọc là xấu vả trướng rồi ok, màu tím cũng được nè mà. Chứ màu đỏ, màu đỏ nó rực lửa cũng như vậy nè, màu đỏ đẹp lắm nè. Màu đỏ thì nó rực sáng hơn nè. Màu tím thì giống độ màu hồng và đơ quá. <laughs> ok, đã mài đao nè, đã mài đao thành công. Lên màu tím ok rồi, tưởng màu mộng nó thu nè, mất server khả toàn mở ra màu mộng, Màu tím mộng mơ nè em ơi. Nè em ơi, cũng đẹp anh em ơi. Chứ <clears throat> màu xanh là chịu. Hình quá ra màu tím anh em ơi, tưởng ra màu xanh nữa thua luôn nè. em. <laughs> ơi, chị, anh, anh muốn màu tím hả? không, đâu anh, anh anh anh chạy là anh cầm cái đao chạy là anh bấm chữ ngô thần em bán thử coi nó có mát không đó, ờ, trước khi <laughs> bán trước khi bán ờ, anh đến cái đao lại đấy đó rồi xong đó. một phát sáng phát sáng ờ, thế thì ra màu trên à ra màu ra màu ra màu tím anh em ơi khả năng muốn màu ra màu màu tím màu tím màu tím, tím màu mơ rồi phải ra màu xanh nó mới đẹp chứ màu xanh xấu em trai màu, màu xanh không thích ông trai chơi màu tím anh khải <laughs> tí là ra ngẫu nhiên hay là sao anh khải ngẫu nhiên ngẫu nhiên hình xui hình xui Gam dạ, nói chung dạ. á dạ, anh em mà anh em mà ra màu màu vàng á thì gọi là cũng tương đối màu còn màu mọc màu mọc là thấy nó nhìn kiểu cảm giác cái đau nó nhìn nó xấu hổ hồn luôn <laughs> <coughs> màu đỏ màu, lá là... màu đỏ màu đỏ là sao màu đỏ là nó đỏ lè luôn đỏ lè lét luôn còn này màu tím thì nó màu nó chưa được rõ lắm ra <laughs> màu ra màu vàng đẹp đau không có màu, màu đỏ vàng dùng cái đau lên server này không đau không có màu đỏ ta bên server kia có đau màu đỏ nữa <laughs> Ờ. server này có ba màu thôi anh à, tím vàng xanh rồi quên tím tím vàng tím vàng uh... tím vàng với ờ, tím vàng với xanh lục tím vàng xanh lục dạ là giống thủy tinh thôi mà chứ bên server hôm, hôm bữa đầu tiên mình nó cũng có màu đỏ nhưng mà hồi đó là bên gộp server có, có, màu, có. có có màu đỏ đỏ lợm luôn ừ gộp server là có đẹp lắm màu đỏ đẹp lắm màu đỏ thì đỏ màu lẻ đỏ đẹp, đẹp. ok màu đỏ dùng cái đâu lên nhìn sáng liền khoảng 10 kim hơn nè khoảng 700 nghìn đó xem kia đâu <coughs> màu đỏ nó sáng rực đẹp luôn ok dạ được rồi màu đỏ với màu màu, màu đỏ với màu xanh kia đẹp lắm anh khải xanh kia dung cái đao lên nhìn đẹp lắm đây nói chung là cái đao này thì màu xanh lá cây thì xấu em ơi anh anh chơi máy server toàn màu xanh anh nhiều khi chán luôn màu ủa màu vàng chứ màu ờ, vàng ừ, nó màu, vàng dung cái đao lên ừ, nhìn nó ờ, xé giống như cái cây đao của thiên nhãn bên màu vàng đúng rồi giống như cây đao của thiên nhãn đao kim ô hello bạch văn phi nha màu vàng thì đẹp nè còn màu này thì nó nó chém này đẹp chém này chém này chém, chém, chém coi nó sẽ đẹp nó lên chém. hiện màu hiệu ứng thôi có gì đâu này nó chém chém nó kéo hướng, hướng sáng cây đao lên thôi chứ không làm gì đâu. một tím này nó cũng đẹp rồi một tím này cũng đẹp rồi ha anh em thấy nó kéo không nó kéo từ sau lưng nó kéo tới đó đó thấy không <laughs> đó, thấy nó sáng đó. sáng lên trên đầu luôn không kéo lên trên đầu kéo xuống rồi thôi đường môn cũng vậy đường môn phái nào cũng vậy cứ đánh nó kéo vậy thôi nữa cầm ra phát sáng đường môn cầm hai chi tiết liêu ra phát sáng nhớ mai nhớ ăn bớt nha đúng rồi á không ăn bớt bực cưa gốc gì chứ chưa thấy bao giờ khải ăn bớt luôn nè ừ chơi bớt lần nào luôn thực Thật kéo quá vậy nhỉ ừ lại luôn anh lắc đồ mà anh không được bớt hay gì <clears throat> mà đo, đồ đoàn rõ đẹp nha ừ. ờ. không phải chủ trừ khi chủ động đánh à, báo thuê trước được ừ, đúng rồi trừ khi mới mày cái đau bén anh phải ờ. mới mày cái đau bén rồi đó bén rồi anh em ơi mày không có đau một bot khác vẫn ăn bình thường mà rồi ok qua bén rồi À, anh em xem video thì đừng quên để lại cho lần thay đổi à, mài đao này Khải một like chia sẻ cho anh em ơi Nhiều anh em hỏi là có tăng được cái đam hay không Chắc chắn anh em sẽ hỏi câu đó à, Khải xin phép trả lời là nó không tăng đam cũng như là không tăng một cái gì cả như năm ở đây chỉ gọi là cái trang bị mình nó được phát sáng và nó được đẹp hơn cái cây vũ khí bình thường đó là mình bỏ ra bộ tốn ra 700 nghìn 700 nghìn hơn để mình phát sáng cái đao lên đó đơn giản vậy thôi em gọi là kiểu là ừ mình uh, muốn nó đẹp hơn một xíu gọi là đẹp thôi chứ còn không có tác dụng gì nha anh em đó <laughs> ra mà tiếng mộng mơ anh em anh em xem like nhớ ủng hộ video ờ, những cái lần uh, thay đổi mới thì nhớ cho Khả một like ủng hộ chơi nha là luôn chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên kích đăng ký kênh ủng hộ Khả nha anh em ơi và Khả hay livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày cho đến 1 2 giờ sáng nha anh em. Ok bye bye.